hello cả nhà nha hello các thầy các cô giáo của Minh Thư các bạn Minh Thư nha hôm nay chúng ta sẽ ăn một món mực nha mực. nè rau mực nhập khẩu nha rau mực nhập khẩu. đó rất là oách nha rất là bự nhìn đã ờ. ơi là đã nghe cả nhà đã lắm nha mọi người đó ừ. wow rất là to rất là bự nha và chúng ta sẽ ăn kèm xào kèm với ừ. bông cải Đà Lạt và cà rốt Đà Lạt nguyên trái nè cả Đúng nhà rồi Ồ, dạ. của đó nguyên trái đẹp không? Ừ. Rất, rất là đẹp. Dạ. À, rất là đẹp nha cả nhà, nhìn hấp dẫn lắm. Ô. Rồi chúng ta không chờ đợi lâu nữa và ta ăn kèm thêm một món thứ hai là món cá lóc chiên xù. Cũng ngon, cũng oách nha. Đó. Cá lóc chiên xù nguyên con. Ô, đã không? Nhìn thấy rất là ngon, bắt mắt quá đi thôi. Ok. Rồi không chờ đợi lâu nữa nha. Rồi, Mời cả nhà dùng nha, ăn kèm với rau và các loại rau các loại rau nha củ rau trái củ rồi rất ừ. là ngon rồi xin mời thôi chúng ta không chờ đợi nữa tôi sẽ ăn với bánh tráng bảy hiền tráng bằng tây ninh nha wow. chúng ta sang bánh tráng này rất là ngon rồi ừ. rồi chúng ta ăn ăn Rồi, Minh Thư giải thấy tiệu cơm cho mọi người đi. À. Ừ. Bóng. Rồi, mời rồi, đi. Rồi. rồi. Mời cả nhà ăn rồi, nè. xin mời nha. Rất là ngon. Đây, cá đây. À. Ừ. Cá rất là oách nha, ngon. Sớ ừ. cá rất là dài, cá của dầu tiếng nè cả nhà. Ừ. Nhìn ngon lắm. Wow, rất là ngon ha không? Oách. Ừ. Rồi, xin mời cả nhà nha. Rồi, chúng ta thưởng thức thôi. Muốn có bằng thư đâu. Ừ. Ừ, có bằng thư đây nè. Rồi, xin mời nha ừ. Ừ, rất là ngon uhm, đã bánh tráng đâu uhm. Ừ. đây à, à. Ừ, mừng các bạn ừ. Uhm. Anh thấy này hơi ừ. giòn, uhm. phải nhúng nước mới được Nhúng mới được tại không ngon ngon lắm hơn ừ. Ừ rất là ngon rất là oách đúng không Đúng. ừ. đúng rồi rất ngon nước kệ này nước đó nước, nước nó mới dễ quấn à. ừ, đúng rồi ừ. Ừ, có nhà ừ, quá ừ. quá tuyệt ừ trên mức được rồi lên vào nhớ lên ngon rất là ngon ha uhm. Uhm. ơi là ngon ha uhm. ngon lắm đó chúng ta sẽ dùng thêm một loại ớt muối nha cả nhà rất là ngon đây ớt muối đó, ớt xiêm muối nha cả nhà ngon ơi là ngon đó oxy muối nhìn thấy đã không đó. chúng ta sẽ ăn kèm vô ừ, rất là tuyệt cu mèo nha ừ. đó oxy muối nha ừ, sẽ ăn kèm vô rất là ngon ừ. Ừ. ngon lắm đó cá đi rồi ngon ngon ăn càng nhiều càng tốt nha mọi người ừ. ăn cho đã nha mọi người nước chấm thần thánh của mình thực ha ừ. rất ok ừ, ừ. nhìn đã quá năm phần trăm rất tuyệt vời à, rất là ngon uhm. Ừ. ăn cái gì cũng tùy thấy không tùy Chà, cá dùng rụm cả nhà Nhìn đã quá ừ. Wow Hấp dẫn mê ly Những ai mà tới Bình Dương mà chưa tới Hồ Dụ Tiến Chưa dùng muốn cá lóc Hoặc là cá dưới Hồ Dụ Tiến là chưa phải là tới Bình Dương à, Món rất là đặc, đặc sản ừ. Chấm này ừ. Ừ, ngon Ừ. hai có xương lắm mọi người ừ. cẩn thận ăn cá phải cẩn thận nha mọi người ừ, ngon ok ừ. hành lá nha cả nhà ngon rất là ngon Ừ. Ngon. Rất là bắt được cả nhà. Ăn thử mực của mình nào. dài lắm ngon vừa ăn à, xúc miếng xúc cực lắm xào một ít dầu hào nữa rất hợp với rau củ đúng không quả ừ. ừ. À, bánh tráng đâu rồi ờ, ừ, bánh dừa luôn nó sao giường ạ à. lấy bánh dừa lấy ừ. À? ok rồi. Ừ, xẻ ra nè dễ ra đi lấy tay dễ ra nào ừ, tay rồi xé ra rồi cái muỗng thì múc cơm thôi mà ừ. ừ. rất là ngon. Ừ. Ngon. Đây, trái um, cà rốt Đà Lạt nè, nhìn hấp dẫn không? Ừ. Ừ, rất ngon. Hấp dẫn quá. Ừ. em em trời ngon quá cơ ngon tới luôn á ừ. Ừ, ừ, chúng ta sẽ xúc một trái ớt đó, ớt hiểm ớt xiêm nha ừ. ừ. ớt muối nó là ngồi đó. Uhm, đã uhm. Ừ. Ừ, cọp nó là ngon ừ, nó là ngon nặng nhiều à rất là nặng à, ừ. Đã rất là giòn mấy người thấy là ừ. để sẵn cho mọi người ha đó dạ. ừ. ngon ừ. tôi rất thích à, tôi hâm mộ cái món ừ. này lâu rồi mà luôn như tôi nói bé Nguyễn luôn nè. Ôi, kìa ngon quá. chúc cả nhà sức khỏe nha ừ. bớt giãn cách rồi ừ. nhưng cũng còn là nguồn lây nhiễm nhiều lắm ừ. chúng ta sẽ tuân thủ 5 k là điều tốt nhất nha ừ. đừng để chuyện gì xảy ra xấu nhất cho gia đình mình nha hãy bảo vệ gia đình mình khi còn có thể nha ừ. không có dai không ta ăn ừ ừ. Thôi con à, thấy cái bông cải đây là nãy giờ con chưa thấy nào ăn ừ. ta cũng chưa thấy đúng ừ. không bông cải đây là rất là ngon ừ. chắc là ăn qua thôi thôi phương ăn rồi ừ. mềm mềm vụn mềm cho con con từ đến được đấy um, nó tài xế à ừ. ừ. ừ. kỹ cái nào nè ừ. Ừ để đó mà xí ăn cái đó dạ. đó ok ừ, ừ. Ừ. rất là ngon nhìn rất là ắt nha cả nhà ừ. Ừ. Nguyễn nha, có da kìa ừ. Chuẩn bị Minh Thư chơi học trực tuyến lại cả nhà ừ. Nó hỏi ý kiến của phụ huynh rồi ừ. Đầu tháng 11 hoặc giữa giữa tháng 11 ừ. Còn một số ý kiến trái chiều nhưng không biết là học bao giờ nhưng mà đại khái là học ở nhà cũng rất là vất vả thức đêm gì là ảnh hưởng đến sức khỏe đúng không ừ. thường là minh thư hết đài truyền hình việt nam thật sự hết thật sự là trường hợp nay là mình thư nghỉ rồi ngủ ừ. bây giờ mình thư đến 9 giờ chín rưỡi mới được ngủ Đúng. Ừ, rất ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều ảnh hưởng cả nhà luôn ừ. Thư rất gật gà ừ. viên con Thư rất gật gà ừ. qua gật lại ừ. Quan đầu thì Thư Minh Thư không gật gà nữa ừ. Đúng không? Ừ. Mm. ngon quá ngon quá ngon quá quá nó tuyệt vời chúc cả nhà sức khỏe nha ừ. ừ. đừng quên ừ, nhấn nút đỏ bên dưới ừ. đăng ký như một lượt nha nếu đăng ký thành công cả nhà chúng ta nhận được video clip mới, mới nhất ừ. hoàn toàn miễn phí nha ừ. chúng ta nhớ sạc like và góp ý cho chương trình càng ngày càng phong phú hơn nha ừ. Ừ. cảm ơn cả nhà nhiều và chúc sức khỏe đại gia đình nha ừ. nha vâng, cảm ơn cả nhà đã nhiều nha ủng hộ cho kênh Minh Pro hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương cảm ơn nha và nhớ đăng ký nha cả nhà nút giữa nút à, đỏ bên dưới nút nút đỏ rồi Ừ, bấm hết nút đỏ và mất nút đỏ sẽ thành công và nhận được video clip hàng ngày ừ. hoàn toàn miễn phí nha ừ. còn bây giờ ekip chương trình và Minh Thư xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha video sau. máy bay mọi người. máy bay Chúc sức khỏe nha. máy bay